các anh chị đã có cho mình các ước mơ trong cuộc đời hay chưa chúng ta hãy lên đi hãy lên kế hoạch cho những cái ước mơ đó và khi chúng ta có nhiều ước mơ thì chúng ta sẽ có nhiều động lực hơn bình thường chúng ta đi làm 8 tiếng một ngày cho đến khi lúc về 6 bảy giờ là chúng ta mệt nhoài rồi chúng ta mệt nhoài rồi sau đó là chúng ta bấm điện thoại tiktok youtube facebook chúng ta vui chơi giải trí rồi chúng ta sắp quên đi những ước mơ của mình hồi trẻ mình có rất nhiều ước mơ một gia đình hạnh phúc đi khi nói ví dụ như ước mơ của mình là một căn nhà đẹp ở trong một căn nhà khang trang đẹp đẽ có một gia đình hạnh phúc có vợ có chồng có đứa con trai và đứa con gái nó rất ngoan rồi mình có ước mơ gì có ước mơ có được một cái body sáu múi hoặc một cơ thể hoàn chỉnh một cơ thể đẹp hấp dẫn à, anh chị ha thì sao ạ à? thì thì thì nếu như điều gì xảy ra nếu như chúng ta không được tự do về thời gian không tự do về tiền bạc rồi chúng ta mong muốn có được một cái chiếc xe thật đẹp ha, ao ước có một chiếc xe hơi thật là đẹp để chở gia đình đi chơi đi du lịch hoặc chúng ta có ước mơ được đi du lịch đi qua Pháp đi qua Anh đi qua Mỹ đi qua Nhật Bản đi qua Ý các cái nước khác mình mong muốn đi nước ngoài đi du lịch như vậy để mở mang kiến thức hoặc là chúng ta muốn có một cái phong cách sống nó sang chảnh thoải mái đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia mà chúng ta không có phải lăn tăn về vấn đề tiền bạc và để đạt được hết tất cả những ước mơ trong cuộc đời của chúng ta thì một tin vui đó là gì 90 phần trăm những ước mơ chúng ta hoàn toàn có thể mua được bằng tiền à, các anh chị ha và quan trọng là bao nhiêu tiền đây chúng ta cần phải xác định rằng chúng ta cần có bao nhiêu tiền để thỏa mãn được những cái mong muốn của chúng ta